đôi bàn tay 20 giờ 10 phút thứ bảy ngày 8 tháng 1 trên kênh VTV1. những công dân dũng cảm trên mặt trận đấu tranh với tham nhũng tiêu cực. Nhiều sai